chó sủa chiêu mọi người chiêu đúng không hello panda nha hello ngọc minh nha hello tiểu vũ nha à, nay không có like mình rap em mốt đổi phần nhạc chờ đổi phần nhạc chờ đổi sao được tiếng có phần nhạc khác hả đúng không ờ à, đâu đâu đâu đâu phần nhạc chờ hình như là mở cái này lên nha lâu rồi không có mở cái này lên bé thuộc win Salonit bạn đã lạc lối bạn đã lạc lối bạn đã lạc lối cuộc sống này thật vui khi làm nguy thu mãi luôn tự hào vì bạn là một thằng nguy thu cái video nó vẫn còn lâu lắm rồi vẫn còn cái video đấy tưởng là mất cái video đấy rồi chứ một trong những cái video mà làm ờ, hồi đó mình xin edit video thật luôn ấy mà cũng mà có nhiều thời gian edit video bây giờ là hết rồi không còn thời gian nữa không mà nhạc khi quan chó khi quan tài vui mà đâu có đâu có bài đó nghe cái động lực thật đấy nghe bài đó là cái động lực liền à nghe bài khác đâu có động lực đâu không không phải là kiểu như hết Saki hết nhạc nó sôi động một tí hết cái nhạc mà sôi động một tí không có kiểu nhạc mà nó êm đềm quá là không hết <laughs> êm đềm nó là không hết giờ đi uh, 8 khoảng 4 vô phần uh, xem phim nha mọi người vô phần xem phim nha ai muốn vô vô không vô thôi thì đó chó sủa nghe nhắc đầu á chó sủa chiêu mà kêu nhức đầu không có ai nghe tiếng chó sủa mà nhức đầu vậy đó cái đó anh nghe tiếng chó sủa chiêu mà hello sumi nha đâu anh bật cái à, cái cái game lên em mới đeo mà nhỉ hôm nay đáng lẽ là 5 giờ theo lịch nhưng mà thì bị cái bị ờ, <coughs> trễ do trong nhà cái này á không có ờ, không có online vào sớm được không biết mấy ngày nữa hay sao nữa lâu quá à tuần này là phải hy sinh nhiều lắm á hello hello Summy nha sao nghe tiếng nghe nghe tiếng nghe dư giọng vậy từ từ nơi xa xăm vậy <laughs> em em phải lâu lần nữa alo alo alo hay da hello lần nữa rồi hello hello dạ alo lần nữa rồi hello ok ok <laughs> time rem phát redstone room Đúng nay vô báo nữa Bên không có báo ở đâu Play ừ. game online Bữa nay là không có báo được đâu Công like Minecraft làm em kiếm giáp nét netder cho anh hả giáp đó thì như server chưa có ai có giáp đó đúng không giáp đó thì <coughs> thấy là giáp kim cương em cho anh các thứ không có thấy giáp nether hôm nay bị đau cổ họng mọi người <coughs> không biết là do uống uống nước ngọt nhiều quá hay sao đau có họng à mạnh nhất game ở ờ, à, đúng rồi em giáp đó được coi là mạnh nhất game ấy. nhưng mà nếu mà so với giáp enchant mà kiểu uh, kim cương full enchant á thì không biết là có mạnh hơn được bao nhiêu đổ qua màn hình game cho mọi người từ từ để anh bắt bắt cái xóa cái trò chơi không chỉnh qua cái ờ, trình duyệt đúng không ta lộn rồi đổ qua cái trình duyệt đâu trình duyệt chắc không hiện màn hình đâu hôm qua cái quay màn hình luôn khi nào anh quay Minecraft nữa Minecraft thì thứ chủ nhật thứ chủ nhật thứ chủ nhật <laughs> <laughs> đây bày bày từ từ chỉnh lại cái cái cái ờ, dạng ra xây lắp hơi to nhỉ rồi nhỏ rồi đó cho cái màn hình này nó xuống dưới đây vậy Ủa, ai khàn giọng vậy mọi người ai khàn giọng vậy ai khàn giọng vậy không biết nữa mọi người đều hoang mang không không biết thì không biết gì luôn á ai càng vòng vậy thôi ok đẹp rồi yeah. chắc có nước đá nhiều nên càng á ok game sức xuyên đêm kiếm đồ nè nè nè mà em có vô được cái cái server không nếu mà vô được thì uh, nói với uh, uh, tiêu Vũ bật cái à, mình đang đóng gặp server đúng không cho em dạ. có đó, em nói à, bên bên moderator bên tiêu Vũ bật server cho dạ, okay. chắc uống nước đá nhiều <laughs> đúng rồi uống à, nước đá nhiều mà anh dạ. mở server cho em được không em gọi cho mod bên uh, Discord của anh nha anh Saki anh Saki Khang em gọi cho em vô discord của anh á em gọi cho bên mod ờ, phụ trách ờ, tiêu vụ á bạn đó sẽ mở ờ, server cho em nha Này, đây rồi em không mua nên là enlit thì cái game này nó chỉ có 1 2 3 4 5 5 5 cái 5 cái ngôn ngữ à nhưng mà thì quay sau cái cái cái cái moderator thì nó nó nó em gửi cái link discord lên ờ, lên kênh giác nha hành cháy nhờ từ hầm hành cháy ha sao cái màn hình này nó hơi hơi hơi cái màn hình nó kỳ kỳ bỏ qua màn hình cát thôi Wolfram uh, ờ, Emulator Game HKD Game à, HKD Game chắc là nó sẽ nó sẽ ổn hơn anh gửi lên cho em đi lên trên phần miêu tả video em không có vô em vô coi video mà em không có vô phần miêu tả video cứ lấy à trời ơi trên phần miêu tả video này nó sẽ có cọc nè có fanpage nè có facebook cá nhân nè có ở ờ, em móc up, up cái instagram lên nó luôn nhưng mà không có là facebook <laughs> summy summy ở ờ, cái, cái, cái gì facebook summy trong đó nữa anh nói là ai rồi đứng hình luôn Facebook Sumi trong đó gì nữa cái cái kênh của Sumi thì trên phần miêu tả của cái kem trước là có nha mọi người ờ hả trên phần miêu tả nha mọi người ừ nhưng mà nhỏ này không có đăng video vậy nó lười ghê luôn từ từ à, à quên không có từ từ vậy đó không mà hôm bữa quay với là lười đá chim saki gạt như lửa chùa phải gạt lửa chùa nhạc nó khác thôi, nhạc nó cháy hơn nhạc lửa chùa cháy hơn phải phải đề nghị tắt nhạc game tránh bị bản quyền nhạc này không có bản quyền đâu chắc vậy link đó cũ không vô được á phải không đây em gửi cái link mới lên kênh chat nha ừ em gửi lên kênh chat đi để anh đổi lại cái link đó lên discord khác chưa kỳ ta lên đó nó update vĩnh viện mà u là trời cho ba về đâu nó cũng như vậy ra cái màn hình này cũng y chang không khác gì luôn á hay da is mod cài đi <clears throat> đây rồi ủa là rồi tắt nhạc tắt nhạc tắt nhạc các bạn hình như nó hơi mờ đúng không không chữ nên hơi mờ đúng không không có cái game từ hồi uh, từ hồi 8x giờ nó nó nó nó vậy à, à kiếm cái này trang này còn có mờ trang này chắc là ok giờ vô được nhà linh mới chọn khó nhất luôn chọn khó nhất luôn á ôi cái này rõ hơn này này phải như vậy chứ phải như vậy ủa sao không vô được what thôi vậy luôn hả cái này hư lúc sale ờ à, sale được sale được sale được ngon cái quan từ cái này tắt cho tu tắt nhạc ở ờ, tắt nhạc là tắt luôn cái tiếng từ từ để, để coi little control lock không có set tắt nhạc được à quay không set tắt nhạc được trang này nó nó rõ hơn nhưng mà không set tắt nhạc được nó vẫn có cái nhạc đó mọi người ạ à nhưng mà có thể chỉnh vào các phần ờ, volume tắt nhạc trang web được nhé đây rồi tắt cái nhạc trang web đi rồi ok bây giờ tắt tắt nhạc trang web rồi không nghe được nè rồi à, mọi người có nghe được tiếng summy nữa không hay là hết nghe luôn rồi hello nhỏ này còn đó không ta Sumi ơi ơi cái lúc cần kia nó lên tiếng nó là im <laughs> hello cái gì không, không, nó không cần lên tiếng nó lại cất cái, giọng dễ thương của nó lên giọng giọng được giọng được rồi <laughs> em đang tạo ra máy tập thể dục trong Minecraft có luôn hả mỗi lần anh like Minecraft là em được vô nói chuyện được không không em tùy thôi em tại vì có những lúc mà anh anh like collab like Minecraft với lại fan á thì nói chung là vô được còn em anh like collab với lại bên youtuber khác á em đâu có vô nói chuyện được chỉ có cái bên youtuber vô được thôi à các bạn youtuber vô được thôi chứ bữa nếu mà anh kiểu như mở mà anh kêu cho ờ, anh anh collab với với Sammy mà em cho em vô nói chuyện là Sammy ờ, tánh chết á <laughs> EC đâu mà cáp EC em đang tập mỗi lần cái gì từ từ để lắc để lắc để lắc để lắc để lắc nhưng cái máy đó đèn tối à Minecraft có cái đèn tối nè Hello Sunny TV nha Trong một 800 năm thì uh, Hòa Bình đã đã tuôn luôn ở người chị trong trong vùng đất này ừ. Và cái viên đá này thì cho thế hệ kế tiếp truyền là truyền từ thế hệ này sang thế hệ kế tiếp vật độ Mason 20 cái uh, xã hội này được xây dựng xung quanh sức mạnh mấy ông nói nhiều chứ hello mọi người nha <laughs> hello tiểu vũ nha Sunny lâu lắm không gặp luôn á Em Hài luôn đang đi Bấm con rồng Sợ hở thì đám rồng à à, cái câu chuyện này thì ờ, đây là phía bên quân đội của mình này và đây là công chúa Erika và đây là đức vua of water trong bài nó nhiều thật chứ rồi nắm hơi đây là tướng quân set ờ, bây giờ tướng quân set sẽ đi bảo vệ cho công chúa Erika ơi công chúa từ cho công chúa đi trước hả quay cử giật tutorial nữa trừ mấy đứa không thích tiếng nhạc tiếng chó sủa thì nhạc khác đi bài à, nhạc khác nha ờ, nhạc gì ta uhm rồi phần này weekly commonly đúng ta bài này đúng không bài quen quen nha được nhạc cái quen quen nha nhạc quen nha ôi nhạc đúng quen luôn á Từ Từ nghe cháy vậy à. Ok Ok ok Mọi người vẫn nghe đúng không? Mọi người vẫn nghe đúng không? Có ai không nghe không? có ai nghe không nhạc dạ, chú báo hồng à. chú báo hồng à anh dùng nhạc của siêu chiêu ok em có cái giáp mạnh nhất rồi thì em không được đánh con rồng lấy trứng à u là trời sơ hở đánh rồng à bạn nhận được một thanh kiếm ờ, từ ờ, set bây giờ tướng quân giao cho cho công chúa Erika thanh kiếm và có một bọn hảo khấu ra chặn đường bọn chó đây rồi là bọn chó đi nay chúng nghĩ gì chúng đang làm cái quái gì ở đây vậy ai <laughs> già bọn này to tiếng quá nhờ đó là những uh, tên lính của Rado Rado là cái vương quốc tể hồ đối lập với lại cái uh, vương quốc Rinai này là kẻ hồ của mình trời nó chém công chúa kìa công chúa tôi không sao nhưng mà cái cái cái cái ờ, cái cái, cái liệu của chúng quá chậm và tôi thì quá nhanh <laughs> dạ yeah. vậy luôn có cần phải tự hào thấy không này công chúa ấy bất đó à hỏi không được công chúa không phải xài kiếm mới được trời kiếm quý mà sao công chúa xài kiếm cái này toan rồi kiếm quý mà công chúa xài kiếm như thế này là toan rồi kiếm như này mà công chúa xài toan rồi công chúa phải xài cái kiếm bình thường thôi xài kiếm gỗ thôi không được xài kiếm gì đâu kiếm này mà công chúa xài là tôi ăn rồi đó bớt nha đại tướng quân ra tay một chém hăng hiên rồi, tướng quân đúng là có khác rồi tướng quân đi đi hội cho công chúa đi bộ tướng quân hay quá công chúa công chúa phải cho phải cho ngồi lên trên ngựa phía sau lưng tướng quân u là trời nó chém kìa anh kia quân mai mở server cho em đi để em đi chiên trứng rồng em uh, liên hệ với bạn uh, mod uh, bạn quản lý server bạn uh, tiểu vũ nha chị tiểu vũ sẽ mở server cho em ngôn ái phụng hello ngôn ái phụng nha lực sẽ kỳ lì tôi đâu có lì đâu nha không có lì ơi ngoan mà kêu lì lính bên kia mạnh đến đâu hội đồng cũng đai em định đánh từ hôm qua rồi mà lắc thôi bác kia này mày lắc á dây này mày lắc á tới khúc ngon chưa ngoan hỏi tới khúc ngoan hỏi ngoan trời ngoan rồi đó giờ giờ giờ kêu lầy ngoan rồi đó giờ mà cũng biết hả ngoan rồi đó giờ mà. ủa rồi chắc chán rồi kỳ dạ trời ơi bắt buộc ở đây nữa hả thảo không được xài kiếm nên mình cứ xài bắt xài hoài đây chị thấy hiện nè trời ơi công chúa mà nó chém bể đầu công chúa trời ơi chém về còn gì công chúa nó mày chết còn quát quát cái gì nữa cái gì là quát nắm chém đầu công chúa mày mạo phạm rồi mày phải chết tôi sẽ cố gắng để tin chờ sao mà có cố gắng cái này là chuyện bình thường hít thở không khí gì đó sao mình phải cố gắng công chúa ổn không cái gì ồ không tôi ổn mà <laughs> ờ, cụ tướng quân lo lắng cho công chúa ấy nhỉ à đây chuyển qua ờ, cái phần hai là phần trung hoát em giàu nhất server vì em may may lắm luôn anh vừa hoát server em đi kiếm 30 phút được tầm 64 kim cương hay nha ừ ờ à, đúng rồi vừa HC rồi em đi kiếm 30 phút được tầm 46 4 kim cương hát đúng không hát chắc luôn rồi hát chắc luôn <laughs> cái gì chúng ta không có thời gian đâu ừ nó lại uh, báo báo là có lính nhưng mà đây là cái uh, cái đồn lính của bên Rado rồi bọn chúng hơi bị đông ở đây đấy mà công chúa ngoài cái anh kiếm nữa ờ, lại bắt xét đi nữa được rồi để chị để anh thể hiện à, kiếm này dính việc mày hả mày đi vô các cản đường công chúa không à, kìa đối chứ tầm 2 giờ nhỏ này xạo ghê luôn á 2 giờ mà nó kêu 30 phút trời lương lẹo vậy chứ không có nào mà lương bằng em luôn á xin nó cao bằng đúng không giống cái con lương cao bằng nào đó trên uh, youtube á lương y như vậy luôn thì ông già này ông nói là mình phải ờ, vô trong cái ờ, cái cổng đó và mình chiếm cái cổng đó thì nó sẽ tăng cái máu mình lên hồi phục vết thương hello Sumi em em đi đâu vậy em đi công chuyện em đi đảo một vòng Sài Gòn em về <laughs> đi đảo một vòng mà mới về hả hay vậy rồi đảo dữ chưa đảo dữ chưa đảo dữ rồi đúng không chưa <laughs> anh không nhớ em kêu em farm xuyên đêm hả ừ farm xuyên đêm đi em nói bình thường mà xuyên đêm danh tiếng dạ. của ờ, à, nó nói là danh tiếng của người thì của mình thì nó đã thấy rồi rồi bây giờ mới gặp gặp nghe nó nói ý là thằng gia danh đã lâu mà bây giờ mới được cầm mặt ừ nó nhắn gọn vậy đó <laughs> Sir William ngài William ngài William đây đây là Mulan à đó có phải là Mulan không thì có em hai người lính à, xuất hiện ở đây nhưng mà công chúa vẫn xài kiếm được thì à, ông giáp trụ này bị thương rồi Gilliam bị thương rồi thì trao đổi với lại à, Frank đây là lính cưỡi ngựa tên là Frank đổi lấy à, cái một cái à, bình bình máu thôi không lấy một bình máu thôi lấy ham quá ông nội rồi cho hồi máu uống hút hồi chinh rồi cảm ơn cái gì mà cảm ơn từ để cho rồi công chúa đâu ra đây công chúa trao đổi đồ với lại từ công chúa trao đổi đồ nó không được thằng kia xuống đây trao đổi đồ công chúa đi từ đây mà chém thằng này đã chết thì con nhỏ này nó lại biết cốc đâu nữa rồi alo <laughs> em trầm cảm Vậy dạ, bắt ổn quá vậy Tại um, Will Lam chơi, William chơi sao em mà còn biết cài shader rồi biết mở server còn em thì trời vậy là em vậy là em à, không không bằng quy rồi đúng không trời ơi mình mình chơi cũng được uh, hai năm mấy rồi mọi người hai năm mấy mà chưa biết cài shader mấy không mà người chơi hai ngày em còn không biết tiểu vương là tiểu vũ em ơi tiểu vương gì đây em đưa lên vương em đưa lên vương luôn hả <laughs> tiểu vũ Hello Quang Trần Văn nha Trần Trần Văn Quang đúng không ừ đọc ngược lại đó thì một tên lính rado đang ờ, kiểu nó tới tới tấn công mình thằng này nó bị chém hết gần sắp sắp nửa cái máu rồi à, à, Sumi đã khám chat là ít đi con trong 10 phút cắm chat Kiko cho 10 phút what ờ hò ừ. máu cho này cười cười với mặt ba sâm nó cười với mặt em <laughs> water game gì đấy tôi không biết ủa công chúa có có đồ chưa vậy ờ công chúa có chưa kiếm mày đưa kiếm cho công chúa đi cho công chúa 10 kiếm nha đây rồi cho cái kiếm lên đây cảm ơn thoát luôn rồi cho này đánh luôn chùm này thì chùm với chúng tôi nè đây là game uh, ờ, Prime Lamp nha lửa chùa ấy khoan à, dấu ấn lửa cười vô mặt sum thì đó em mới ghi giống chat đó tiểu vũ biết tiểu vũ buồn á em chơi từ khi em mới có cái máy lạnh u máy tính sau khi em này bị sao mọi người rồi <coughs> trời nó đâm kìa ngủ người ta mới đấm như vậy chết rồi rồi dắt trụ bước ra đi quay rồi nó hồi chân rồi nè trời ơi đâm kìa đâm chúng tôi đây đây là điều không thể nào không thể thì mày không hả mày chết đi mấy mấy cái lời hoại của mấy nhân vật phản diện là ngu ngốc bây giờ chúng ta sẽ chiếm cái lâu đài này trời đâm cơ đâm làm sao mà nó chém một chém một chém thôi bay đầu luôn rồi trời ơi này trời ơi đam mê chim luôn sao mà không chết được ơi mà sống rồi lượng rồi cần quay về không sát chủ lấy gì em nhắn và em được mở server cái nịch luôn đâu ơi từ để chị tiêu vũ mở cho người ngoài hành tinh sắp hết năng lượng rồi cần quay về hân sát chủ hai muốn Saki với Sumi collab nữa không đâu ai muốn collab với Sumi nữa không ừ. nhưng mà chắc là phải để tuần sau phải bút lịch trước một tuần yeah, nhưng mà nghe không có không có nghe Sumi bút gì hết cho nên là hay là không biết không, em em bút là em chỉ bút quay video chứ em không có like mấy em mạng bẫy lắc lắm như hôm hôm qua nó không ơi nó mới được nên nửa nửa đường cái nó té nó mới đi nửa đường nó té luôn rồi Ngày hôm qua là bà hoại mình lên xong dì út mình bay từ à, từ dì út mình ra sân bay bay về Pháp cho nên mình bận mình bận việc nhà chứ mà Nói sân bay bận dữ lắm mọi người ạ em nói anh đấy hả đúng rồi thì anh biết em nói anh mà <laughs> ủa như cái màn hình nó hơi sai sai đúng không ta cái màn hình nó hơi sai sai đúng không nhân vật phản diện trong các bộ phim sắp đến bại nhân vật chính mà kể lại tôi thơ bất hạnh oh, là nhân vật chính năm từ từ từ từ từ what what what cái, cái phim mà xin chờ nó bên Galaxy Play what? nhưng mà nhưng mà chưa coi được what được mà bình thường mà à, ờ. 100 mày bum bật phản diện bộ phim sắp đánh bại nhân vật chính kể là tuổi thơ bất hạnh mà nhưng mà chính đấm sẽ mắc lờ uh, thì thì đúng rồi thường thường là những cái đứa mà phản diện á trước khi chết là nó thường kể vậy ừ, quá khứ đau buồn là bị một coi gì đó ừ, ờ, kiểu bất hạnh là bị thương đau cái thứ rồi đó rồi sau đó là nhiệt chính sẽ chém chết nó nhưng à, cũng có một số nhưng cũng có ấy, ờ, cái cảnh nhân vật phản diện á là nó kiểu nó ừ nó nó thắng thế đứng nó đánh gần gần chính sắp chết rồi đó nó cứ đứng nó ba la ba la, ba la về à ờ, hứ mọi thứ chủ hứ trên trời đất rồi được ngày xưa ta đã như thế này thế kia cái thứ này kia rồi cuối cùng bị bị nhân vật chính bật lại cái xấu cho vui à vậy rồi nhỏ này hôm nay nó nói nghe giọng nhỏ hôm qua ta từ từ hay do mình chỉnh nhỏ ai biết hay là do nó xoay, không à, mọi người có nghe được nó không nói không dạ <laughs> em không có bật tiếng la em chỉ bật cái em thanh ít thôi đây hội la abc coi bc <laughs> rồi ủa anh này mất nước mai nửa máu rồi lại lên làm sao hồi nó lại cho răng lên đánh có răng trời ơi, là một phát chết luôn công khi chúa gì mà, khi nào anh không à, lát với lại uh, à, Win gia à, Vi ở à, gì Win gia với lại Leo Vi với Leo á ừ thì có thể tuần sau cũng không rõ được xác định ngày lắm nhưng mà tuần bây giờ bây giờ chắc là bút được rồi thì chắc là bút vào tuần sau nhưng mà quan trọng là là bên bên Will với lại Leo có có xét được lịch không tại bây giờ phải ít nhất là phải chiều phải tối thứ tối thứ bảy thì mới chốt được cái lịch của tuần sau ừ. Ừ. chứ không không chốt sớm được mày tại vì con còn không biết tuần sau nó như thế nào ừ. mọi người tuần sau mình thường mấy bạn từng ờ, mấy bạn ờ, để biết rõ cái khung giờ mình còn này không có rõ khung giờ cái tuần sau như thế nào lên vô xuống chó nên là nó mới bình thường lắm mọi người cho nên là nhiều khi ờ, để lịch để lịch hàng giờ vậy nhưng mà chưa chắc là vô được cái giờ đó nữa cố nếu mà nếu mà nếu mà có hay đổi giờ phút chót là sẽ thông báo trên facebook cá nhân nha thường thường là những cái thông báo quan trọng thì ờ, Saki sẽ book trên cái ờ, sẽ post trên cái facebook cá nhân nha chứ không chủ yếu là post trên Facebook cá nhân thôi còn mấy trang khác thì nó chỉ uh, ờ, không báo lại cái lịch live của Saki là 17 giờ mà tới 7 giờ ông mới bật like mà ừ tại vì nó kẹt giờ vào vô phút uh, cuối chứ đâu phải là do anh ấy đâu nhưng mà tại sung sung á sung sung mất 5 giờ á chứ ra giờ đó vẫn chưa cơm <laughs> mà vẫn chưa có công chuyện nhà vẫn còn tum tâm tùm tùm la ừ sung thôi nhưng mà nhưng mà bật 7 ờ, giờ thì nó hơi hơi trễ tí ừ, 7 giờ là ra cũng khoảng 9 giờ 9 10 ừ. giờ mà chưa tới 9 giờ đâu trời ơi em nghỉ sớm nên là phải ra sớm chúc các chị em đang xem like 8 tháng ba vui vẻ ừ vì một lý do quái quỷ gì đó khi mà cười trên nỗi đau người khác thì rất là vui <laughs> nhỏ này xấu nha nghe nó xấu quá à giống sâm nha cũng vậy đó <laughs> ừ. không, thấy không cười trên nỗi đau người khác thì không không có sao sao mọi người đã có cảm giác nó vui nhỉ thấy con nhóm mình ghét ca nó bị gì á cười vui lắm cười như một con điên luôn không hiểu sao mọi người lại thấy chúng hay vui nha người khác đau khổ mà lại vui là sao Will làm mấy cái bạn Facebook với em Mai anh chơi Minecraft đi, em cho anh đi đánh rồng lịch của anh không có Minecraft mà. tuần này chỉ có tuần sau nhưng mà tới ấy, chỉ có chủ nhật thôi nhưng mà chủ nhật collab với VTuber khác rồi. Với Ủa trời, công chúa mới chiếm lâu đài được, công chúa vô dụng qua đây coi. Không. Hôm nay tiếp à, tục. À, risk skill. Rồi, để đưa công chúa qua công chúa vô dụng quá chơi giờ không đánh được cái gì hết ngồi né đường này né đường này cho công chúa đi vô đây ấy từ gần đừng hạ công chúa dưới đường chứ ừ rồi trời con ngựa đi chậm mà chơi đi được có tắt tắt tắt tắt tắt tắt tắt tắt tắt hôm qua mọi người cái mình à, mình rảnh xong rồi mình vô like mình tưởng đâu thằng kia còn chơi ai vậy vô cái đập vô chữ đập vô mặt mình là là giờ tạm biệt của thằng khi tuần này không có không có nghỉ uh, sớm đâu mọi người Ê, không có nghỉ chạy đâu mọi người à, chắc thôi ờ, sớm lắm chỉ, chỉ có chủ nhật chủ nhật là có thể là quốc xuyên đêm chủ nhật chủ nhật là chắc chắn là bao giờ quốc xuyên đêm được hết đó Khớn Hải mà la chủ nhật quốc xuyên đêm được hết Khớn Hải nó đi học bây giờ từ chờ thằng này đi ra để cho công chúa nó vô này nó cán đường hoài Công chúa vô công chúa Rồi giờ công chúa mới vô nè Cô chủ nhiệm báo quá mọi người Cô chủ nhiệm đi báo à, xem báo tôi cô nhẹ nhiệm là báo mà nó bà kêu là báo hổn ghê luôn bất ổn lắm bây giờ phải quay quay clip quay Sao clip này? vì đây chủ nhật anh còn lát với chị uh, Ricky Win chủ nhật anh cơ anh Saki cô lát với chị Ricky Win ừ, đúng rồi chị Linh rồi Ủa có thiệt hả Ủa mà sao biết hay giờ à à coi trên bên lên đúng không thế bên chứ ai bên anh chưa không báo gì về về ờ, về, đối tác hết á chắc là em coi bên kia bên lên đúng không chắc là bên chị lên thông báo đúng không chứ uh, bên anh chưa không báo về đối tác anh chị kỳ chị collab rồi chủ nhật, chủ nhật em thấy lạ quá em kêu tiểu vũ mở server mà không mở để ai biết à, anh đâu biết đâu đâu <laughs> giờ chị tiêu vũ ờ, có mở không anh đâu biết được đâu Hero tôi vô nha Chủ nhật vô báo sao kỳ nữa Rồi chào các bạn nào mà đang đang ờ, à, chưa có đăng ký server ấy qua chưa đăng ký uh, kênh youtube thì mọi người đăng ký cho Saki nha mọi người Cảm ơn nhớ mọi người like. rất là nhiều nha Nhớ like và subscribe nhớ. nha ừ. Giúp trợ cho Saki đạt 1.000 subscribe nha mọi người Mọi người qua like trước xem yeah. Dạ. kênh đây <laughs> là quảng cáo à nhớ nhớ nhớ nhớ chia sẻ nha mọi người chia sẻ và comment nhiều nhiều nha mọi người qua qua like xuống là subscribe em hay like trên tiktok ừ trên tiktok nhiều view mà trên tiktok thì chủ yếu là là kiểu like tâm sự các kiểu chủ nhật tôi vô báo saki nữa <laughs> Erika và đồng đội đã được chung cái lâu đài ừ vậy đi vậy con không báo nữa ôi về về về về đất vua cho cho năm ngàn đô la nhỏ nào nhỏ này đây sale sao lại em cho ca kê kê ok rồi bây giờ bookmark sau được content từ từ wow bây giờ bản đồ đã mở rộng ra phía bên đây chúng ta sẽ đi qua với vùng này đây là đến cái phần màn 2 bây giờ bây giờ nó đi qua bên phía bên này để giải cứu cho đồng quân đồng minh đồng quân đồng minh đầu tiên là nơi đặt của Vanessa sẽ Vanessa thì đang ở trên thử cái này là Vanessa đúng không à cái này là phía mình rồi nhưng mà xanh lá cây này xanh lá cây này là hai quân đồng minh và ngày sắp chết rồi như hai cha con thì phải đúng rồi panda hồn quá là sao bây giờ phải giải cứu nhóc này tại sao không à panda hôm qua dụ dỗ tôi ừ panda là ai à à, à nhớ rồi nhớ rồi xin lỗi panda server mà cho cái vụ đốt nhà là cái nhà anh không còn đâu tại ừ. nó báo lắm lần sau là chậm lần sau là chậm nó không cho cho server nữa luôn server mà có đốt nhà là tôi đốt TNT trước nhà kia rồi sơ hở tí nay báo à trời ủa bây giờ thì đây là linh mục mà tên là Mulder thì ông Mulder này sẽ à, có hồi hồi máu cho cho quân đồng minh được rồi cho quân đồng minh được tức là một ra ngoài vậy thực ra lại cứ cái tiếng gì á ừ à, công chúa nhận được cái viên ngọc đỏ rồi mà không biết viên ngọc đỏ để làm gì hình như là để ờ, liên quan tới giáp wow này đi hay bảo vệ công chúa đi Rồi cái mạng nhà tôi nó hết bay lắc rồi tôi live cho với mọi người bữa hứa Hứa đó, sao mày hứa đó Nó hứa ra video mà giờ chưa ra luôn nó dịch sai không có rồi cũng có rồi nhưng mà ba bác chưa có cài cho em cái phim ra để em edit em đang xây nhà rất bình yên bây giờ công báo nữa em toàn đi đấm bò cù không phải ờ, thì đấm nhà Saki vui hơn nên mấy đứa nhỏ này khoái đốt nhà ghê <laughs> có khi nào có khi nào đốt luôn nguyên map không giờ hả hả kia xuống à, rock drop qua đây xong rồi uh, ra đây để uh, à, what bây giờ là hồi máu cho quân đồng minh thằng này tên là rod hả rod rồi phun máu rồi đó phun nguyên cây rồi Tôi nhìn mặt nó dễ trâu quá vậy à, cho công chúa qua đây trời bắt buộc công chúa qua đây nói chuyện à, ngôi làng của tôi đã bị tấn công bởi bọn à, cướp bởi sân tặc mày biết rồi tao nhìn mày bị thương là biết rồi không phải nói nhiều hôm qua em định đốt nhà anh với cái đường thuốc mọi thoáng mình là báo quá rồi nè báo còn bằng tôi đây có shop nè mọi người chờ đi shop mua đồ shop bán đồ gạo quá không mua nữa từ xuống đây xuống đây xuống đây tôi đang rảnh có thể tôi đọc comment giùm Saki nha mọi người Saki là chơi game <laughs> đốt đốt nhà đốt rừng cứ đứa này là cứ đốt nhà đốt rừng không à chơi Minecraft mọi người phải chơi cách thiện lành lập nhà thôi hoặc là mọi người khỏi đốt mọi người dụ ripper lại nhà chứ thật ra nó nổ cái đó là không phải mình đốt ripper nó đốt mà nghĩ lại cái phá cái lại bị ban nên không có ngu <laughs> nhỏ này hát sáu bốn viên kim cương hay bốn mười ba rồi đó Thôi chém kìa Sơn tặc tuổi gì Sơn tặc tuổi gì anh xét Saki hiền lắm báo Saki Saki cũng là anh đâu mọi người ông này tên xét hay nghe nó kỳ kỳ kệ đi em e hát đau ai hát đau ôi xin thật xuất hiện thêm người nữa kìa không được rồi bảo vệ làng đi con trai vui với mày nữa tao bảo vệ làng còn cái làng này bị anh trành lần đông nữa hồi ngày chỉ bao giờ được cái làng bên dưới này thôi à bây giờ là khoan bây giờ phải cho vô đây mua đồ đúng không nhưng mà chúng ta chỉ mua được cái bi không mua được cái cái tầm xa chỉ mua được kiếm tầm gần thôi cho đứng đây đợi thời đi công chúa ra đây đi heo bao giờ công chúa mày không đó xuống đây bao giờ công chúa đi thằng này nữa thằng mới bị hương nữa ừ. này xuống đây uh, chở này đi cháu ở đây trời là điệt là làm những cái gì tôi thấy Vinh la với cái giọng nói Saki nó không có ăn khớp đợi uh, bọn sơn thật tấn công trời sơn thật kiểu này chết rồi nói vậy con trai nhà lành buồn nữa ai là trai nhà lành ba đá <laughs> trai nhà lành đó hả nhà lành dữ chưa <laughs> lành dữ chưa <laughs> hay gì hay vậy quá à em đang em đang em, em đang tạo ra cái chỗ đánh bạc không cho sao chị thấy sơ hở à. tí là hành con trai nhà lành à sơ hở tí là hành con trai nhà lành à 17 phút nữa William là à, ừ William lại còn đi ừ. trời nó báo làng báo sớm cho nó còn đánh bài nữa ừ bê tha hết em tha hóa hết ôi nó được cho vô làng được cho một cái nước tinh khiết không, không phải là nước hồi chinh nha mọi người <laughs> nước hồi chinh này Leo hôm nay không like này rồi rồi mày xong rồi con à, có có nè có nè Li... mít một trời ơi thua mất tiền còn em hua em chạy để tôi làm bảo kê cái cho nó mạnh cho mất máu rồi đi hồi máu cho đại ca hồi máu cho trai tới trong là có nhiệm vụ bảo vệ công chúa hồi máu cho công chúa luôn á mà công chúa có đánh đấm gì đâu công chúa đứng chơi không mà Đùa, công chúa người ta hiền dịu vậy kia người ta đi đánh lắm Công chúa quấn lộn nhà, <laughs> ờ, nhà làm game kỳ ghê Phải do công chúa quấn lộn Ờ, à, sao không, sao không nói, nói chuyện được hả? Chỉ phải cho ngốc này nói chuyện chứ thằng anh trai nó Thằng anh trai nó không muốn nói chuyện với công chúa Chảnh dữ ừ. Ủa? Ừ, đúng rồi Trời chém kìa Trời né kìa Vậy cũng mít nữa Nhưng mà như là giáo nó sẽ Cái cái thương này nó sẽ bất lợi đối với lại ờ, rìu sao ấy Nhưng mà kiếm này có lợi thế so với rìu Cho nên là mấy đứa mà cầm kiếm sẽ có lợi thế đối với thằng sơn tặc này Dầm ba sơn tặc trời em ba sân tạc chém còn chém còn không trúng nữa trời ơi hay quá anh trai ơi không chém văng không trúng cái nào luôn hỏi nó chị nhanh trai đi à, ờ, anh, anh anh em hay là bố con à ba trời tưởng là anh em <laughs> nó gọi là ba vậy lót con trai kênh là cái quái gì đây vậy Dead. đừng lo lắng à, con sẽ được an toàn biết không nội ơi gãy to quá à. rồi ba bảo vệ con đi hãy hiện sức mạnh đi trời ba làm gì vô dụng quá à. ba gì ba không có không có làm ăn cái gì hết đó là hình ảnh của Saki trong tương lai nha mọi người này nó bị ờ, bất lợi thế đối với lại ờ, từ từ hằng ngày không có một cái kiếm à đánh đấm cái gì đánh đấm là phải có kiếm đi ờ, mua kiếm mày chủ bán cái kiếm rồi kiếm cũng được rồi đó à, kiếm sắt ừ một cây thôi của nào không nào mất máu đâu rồi đây chữa trị free nhưng mà cây số lượng cây vũ khí này của của à, ông tu sĩ này sẽ bị bị mất đi khi mà mỗi lần hồi máu nó kệ đi bảo vệ cho công chúa cái đó đâm đâm này không này nó chỉ xài giáo nhưng mà đâm không có lợi từ đây cho ha à, cho nói em bé xa này hình như công chúa luôn hay sao lách công chúa ấy nhỉ công chúa nước láng giềng từ mà đây phóng nó <laughs> phóng không trúng luôn <laughs> làm ăn cái gì có đại ra tay không ạ thôi làm công chúng mới làm ăn cái gì em định bắt ai để tra tấn nhất là Saki ừ, tim này vô dụng đánh. quá giết thằng chùm luôn đi cho lẹ này chùm với chúng tôi đi chùm với chúng tôi này nhỏ này nó bạo lực chứ người ta ừ. bạo lực quá vậy hay vậy quá à em thấy trên trang Âu có game Fire Emblem Việt hóa AVN à, nè có không không biết nữa không có không anh like AVKVN nè anh like đỡ phải dịch à ờ, ờ hả ờ. không ờ nói sớm vậy không nói sớm không nói sớm hua mất tiền còn em à. còn hua chạy ấy, nhưng mà không cái cái cái cái cái độ cái độ nét của nó nó không còn phải coi ở lên coi do trong à tiêu vụ mở về đi tiêu vũ cho vui chơi với rồi từ để anh sale cái này lên uh, sale lại cái file đó uh, à, một bạn rồi uh, vô ao ao vk vn đúng không ao vk vn ờ, đây game rồi. việt hóa men bd thứ nè rồi uh, thử coi uh, ờ, tìm kìa à. lên coi ra cái gì à, đứng vn chấm org ờ kìa nó có ra quá gì đó thử à, này trên pc mà NPC anh, mà anh lấy lượm lên rồi chị phải không howvkvn.org ờ, đúng không mà nhưng mà cái này tải về game tải về chứ đâu phải là game game PS1 ừ. một đế thì nó tải về chơi ừ, anh chơi trên web gì? mà anh vơi chơi trên web cho nó lẹ chơi trên web cho nó lẹ thôi với lại ba ba cái dịch này trời ơi trình tiếng anh anh muốn đọc dịch được mà bình thường dăm ba dăm ba cái tiếng anh này ăn nhầm gì trầm <laughs> cảm trầm cảm tiếng anh của saki trăm ba tiếng anh thì anh đọc không được thôi nhưng mà nhưng anh đọc không được khắp phát âm không được thôi nhưng mà vẫn đọc hiểu được nha ừ. <laughs> ngồi đi máu đi hồi máu cho công chúa ngựa bay công chúa xài ngựa bay gọi gì đó à, ngựa bay đây Ờ phải cho nhỏ này cài kiếm đó nha Nhỏ này xài thì Công chúa chém nó đi Công chúa gì đó ra ít cơ Tỏ ra ít chút xíu coi Chém nó Tại lẹ lắm anh Máy chưa được 100 MB Game gì được 100 MB vậy? Ờ biết được cái mạng uh, ừ mày tấn công nó đi từ từ từ để giết mày luôn Chắc mai là ran <laughs> mai ran đâm cho em là anh kiếm gì mày phát random chim là chim ngẫu nhiên à là mọi người yêu cầu game gì chơi game đó chắc vậy chắc vậy ok mà chơi không mà có thể là chơi mấy game vui vui ừ không cũng phải làm stream ngồi nói chuyện mà không có làm gì hết mà ờ, nói chuyện tiếng rưỡi rồi không? Cái đấy chuyện... Ôi giời, cái chuyện này bình thường Anh ta rủ em đi đánh bàn kìa thao túng tâm lý không kìa Javelin dạ, Ờ, để cho này ra phóng xa đi Phóng nó Trời ơi, hay quá Vanessa Công chúa quá đỉnh Không phải công chúa không vậy? Ai biết được chắc công chúa mới cưỡi ngựa bay chứ cho bay đầu đi lâu dây dưa với thằng này quá nó còn có một chấm máu à game GBA BBS một nhà hiệu à giờ nó sớm quá chứ nó giờ giờ nó trễ quá giờ thời gian đâu mà thời gian đâu mà thải game chị Sumi đi vào đánh bài đi chị thằng này nó ha hóa quá rồi tại ừ. bạc tại nạn quá rồi chết mà biết cái đó sao anh ấy từng là một cái uh, lính lạc nhiệm trong quân đội của Brunei trong vòng 10 năm trước là cái cái thằng đó đã lần là lính lạc nhiệm của Brunei trước ờ, trong trước đây 10 năm trước đây và bây giờ tôi đưa nó trở về à, mượn tên lính đã sử đã sử dụng anh ấy như một cái chi tiết quách được nói gì <laughs> nói rất là nhiều hỏi rất là nhiều nhưng không cần thiết mọi người bọn này nó đi tâm sự mỏng mà mọi người mà ngồi dịch dịch nha mấy cái game mà bên nhật nó thiết kế ngồi dịch nghe cái, cái game nó, nó lời hoại không Được. enter emory manager item à, từ từ manager item thì đưa cho hình như ai cũng có coi nước hoàng máu đúng không nhưng mà nhỏ này nó có cái cái red game có cái red game từ supply cái viên ngọc đỏ làm cái gì ta r ai cũng có hút máu hết rồi enter emory uh, ờ, mua mua hiêm ờ, giáo đi nhà có điều kiện mà ok ai cái giáo uh, hình như ngày cũng phải mua hiêm giáo nhỉ uh, letter B ai ai ai ai ấy môn giáo mua giáo mua giáo mua giáo mua giáo dài thu bát rồi đã gửi cái giáo về trong ờ, cái cái cái cái cái cái, cái, cái từ từ bây giờ với vô trong game item á để ờ, thiết kế lại trade supply trade trade trade với lại ờ, với lại Garcia giữ cây cây hút tinh khiết đi rồi bây giờ vô trong supply lấy cây uh, lấy cây giáo ra đấy giờ đổi cái à, từ từ vô supply gửi cái bình hút bình máu vô vâng, ok bây giờ chúng ta vô trong shop chúng ta mua lại cây giáo ấy từ mua lại cây giáo mua lại cây giáo hai con, con búa này có bán búa rìu này Slimland 30 à, Mua Slim đi Rồi ok Thằng này nó xài ba cây này đủ rồi nha Nguyên cây nữa Mua thêm một cây uh, Javelin nữa Rồi cái vụ mở server đó mọi người mở server Minecraft rồi đó mọi người có ai vô vô nha bà tiểu vụ quá nha tôi là cọ định tạo mấy cái mấy cái ba để bay lắc hả bay lắc bỏ ra 10 viên kim cương là gấp đôi thật sắc gấp đôi luôn yeah. trên ờ, AVN có Harvard Moon psb Việt hóa ừ. cái đó để nghiên cứu nghiên cứu là ngu như kiến luôn á hai nắm quyền server Minecraft server của Saki vậy à, ờ, quyền gì quyền mở server á quyền mở server có điều vũ em đang cố gắng cho đi Discord vào đánh bạc phát được rõ cần mua thêm ờ, vũ khí mua cho nó một cây hand xây uh, ờ, một cái style u quái mày lắm rồi đó mua hai hai cây vũ khí cho mày còn à, con Vanessa này như xài giáo không ạ ừ. Cái... rồi mua cây nữa slim lên hết tiền luôn rồi này nó mua em cái giáo đi mua cây cây giáo cây cây cây cây, cây rìu làm xa rồi ok công chúa mua cho công chúa cái kiếm nên nãy giờ quên công chúa đây <laughs> công chúa đây ôi đây rồi công chúa xài kiếm này nha rồi hết tiền rồi công chúa ơi hết tiền xài rồi chúng ta quýnh nhau tiếp uhm, chúng ta sẽ tiến tới khu vực tiếp theo khu vực tiếp theo uhm, bọn này đang vẫn đang nói chuyện về bọn bọn ờ, sơn tặc và bọn sơn tặc đã đây là cái trụ sở của bọn sơn tặc này mọi người Chồ. bọn cướp nuôi bọn ờ, bọn ờ, cướp trên núi Đấy, bây giờ mình bắn qua đây Nói cược 1 phút 30 giây một phút ba mươi giây nữa hai ông kia lên Đây rồi Nhưng mà tôi ờ, phải cho cần cái ngồi này cờ chở uh, nhỏ đi Lên đây Cho nó gặp với lại thằng em trai nó clip này rồi cho thằng này ra đây uh, ném ném ném ném xíu à chết công chúa đây là công chúa quay từ từ à, ông này nè có cái cây, cây giáo đúng không đúng không giờ cho con này nó ra đây rekill nó rekill nó rồi cho ông già cho ông già phóng phóng giáo với mặt thằng kia không em này chết đi con ừ. mọi người thấy sao thời gian hồ, nãy giờ đánh lộn hoài đấy chưa Ủa, được cái gì vậy? À, được cái à, cái cái cái chìa khóa mở két thì cho cây cây giáo này vô trong à, xe ngựa đi trong kho đi lên đây đi tắt tắt cái gì à tắt rót hả rồi lại có một tên tên đầu tặc xuất hiện và đạo tặc này như là em trai của ngã bắn cung xếp chắc đi phép rồi bây giờ phải hạ ngã bắn bắn cu ra chỗ gần em trai nó bắn cung nha bắn cung nha chẳng phải bắn cu nha rồi hạ đi đứt đường nó luôn đây đi lên hết đây hết đi công chúa lên nè à. công chúa không nói chuyện được luôn công chúa Giờ phải đi này lên công chúa đó là semi cô teo á công chúa nói semi cô teo á game dạng như chiến tranh mình không giết địch thì địch cũng giết mình sao simi lại đến anh Giang Hồ Tôi không phải là simi, simi là chị tôi Simi, simi, simi là chị Simi, simi, simi, simi, simi, mèo simi. Xin tự giới thiệu tên chị là simi. Thích tập đá là phong cách của chị Simi. Simi với Sam, à, Sammy là chị Thư còn Sammy với là tôi Nè nó chuyện với em trai đi ừ. Rồi em trai vô đây uh, móc móc móc móc nó Trời ơi tôi không biết là sim mà Được rồi này hút mất máu rồi xuống đây cho bác sĩ với chị Không, theo Này phóng người ta này Rồi bác sĩ cứu cứu nó Cứu nó đi bác sĩ Tôi chọc Saki nên tôi mới nói Saki ăn hồ nha Trời nghe quay cho tôi Lâu lâu lọc xương mi Này Đi lên đây mở rương đi à, Chết Ok thì uh, à, những đó Hôm nay tụi mình chơi Monster Hunter có đứa nào mở like bên kia vậy đứa nào tắt tắt ngay ok em em tắt mất em coi ok xong Sumi tắt mất rồi và chúng ta lên lên nhạc sàn quẩy nữa anh em ok có nhạc sàn mọi người ơi vô thông minh thông minh xíu mình quay lại nha mọi người vô vô <laughs> nghe được nghe không mọi người <laughs> nhạc nhạc quẩy mà nhạc này chiêu chứ không có quẩy được một hồi quất luôn bài chín chín chín chín đá hoa hồng rồi bây giờ cử quân lên trên đây ấy chết ôi được một cây kiếm sắt rừng rừng với giá ghê á trong đây vô kiếm sắt nữa à, bây giờ sao đi xuống dưới đây để cái rương cái rương này xuống dưới đây thì có một hàng cướp ở đây xuống luôn à từ nếu mà giết thằng này ở đây thì thằng cung sẽ hóa chỗ đúng không nó đi không được rồi từ tầm bắn xa ấy giờ từ cho xuống đây đi trên đó cho cho đầu thật giải quyết Trời, đúng là phá tường lẹ thiệt Qua wow, giữ cái chìa khóa nãy quên rồi Chìa khóa đứa nào dở Chìa khóa đứa nào dở Ao Đứa nào giữ chìa khóa Ở kìa chìa khóa đâu Mấy thằng này chìa khóa uh, rồi xong chìa khóa bỏ ra mục tiêu rồi xuống đây mấy đứa dẹp dẹp ok ui mình đó trời phóng kìa phóng một phát chết luôn sao tiếng like chậm tiếng trong kênh đít vậy anh trong này sơ mây nó bật cái cái cái nhạc cái cái cái, like bên kia đó sơ mây nó bật cái like bên kia đó cho nên mới nghe đó u là trời mà mấy đứa nghe đến mấy đứa nghe được tiếng nhạc không nghe được tiếng nhạc đúng không ủa ăn cung đâu rồi ngẫm hả <laughs> hỡi cũng lẹ vậy hả à. không sao không sao mày tới rồi con mày tới rồi con mày tới rồi con họ ờ, không mở được cái đua này thì mở được nè vô đây đứng đây chặn luôn vô phá rào phá rào đi ờ, công chúa quay công chúa phá được rồi nè xong lên em vậy vô Ủa, mở mở được hết lương chưa bắt bit hát lock bit đây cái lock bit này làm cái gì thì có cây sắt nữa cây hương nữa thôi lấy bỏ cái hương này ra đi đường này vô là mấy đứa thôi ủa có đứa nào bị thương để bác sĩ cứu chữa coi không có ai bị thương hết trời ai cũng khỏe như băm không có ai bị thương hết bác sĩ đường này vô trời ơi tính tấn công anh xét hả anh xét mạnh lắm <laughs> này hảo khấu của chúng tôi rod à chết cay, quát cái giáp được một cái ờ, cái cục ờ, ma nước hồi trinh à, ờ, bây giờ chúng ta sẽ bọc phần này thử không có đường lui nữa hả lấy cái kiếm chém nó coi cố lên Frank chém nó hù là trời rồi được có một hết thôi hả à? không sao không sao hết đến lúc Vanessa chỗ tài phóng lựu đạn phúc <laughs> rồi tăng level luôn level này ờ, tăng vô speed tốc độ và phòng thủ rồi cho cho cho ba của thằng rót ra đây xét ra đầu nè bọt hả trời đừng giờ này sức bọt nữa sức bọt cái bên à rồi sau sao dỡ được rồi đừng kia qua đi màu đờ thang trăm ba này để cho anh à, anh xét xử lý hết rồi được rồi còn phải đi qua làm gì nữa nhờ mình khơi cái quay đi quay đi ok ơi học có mạnh chưa mạnh quá ờ à. đánh không mất máu luôn đánh học không à <laughs> học có quá mạnh luôn có mạnh thế này toàn rồi này cái gì vậy trời ơi che quăng kìa ờ quăng kìa gãi ngứa tôi hả diễn xiết cái gì vậy không sao nè này vĩnh biệt xin là xin vĩnh biệt cụ ờ nó chưa chết à không sao mày chưa chết thì ờ, để cho Vanessa tiễn mày về hiên tây hiên hỉnh kinh này chết ôi trời Vanessa ơi toàn rồi em ơi công chúa tất cả trong chạy vào công chúa hãy tiện nó về tây hiên đi hay quá công chúa xuất sắc công chúa 10 điểm rồi trời ơi mày lấy xe của tôi bác sĩ bác sĩ đâu cứu cứu cứu cứu người cứu người rác lên đây đập luôn hàng chùm ai nói nhiều quá chết đi chết đi trời ơi ai trời ơi một một một con cứu quăng nữa làm chùm đi luôn nè water rescue cái này để cho không không cần mở cửa thêm nữa cái để cho sếp lo liệu đi bây giờ việc cần làm là đưa công chúa đến cái chỗ đó càng nhanh càng tốt Hello, di chuyển nhỏ là kêu vậy <laughs> vâng, giờ này cứ hiện lên hiện xuống như ma á nha trời nó cứ hiện lên hiện xuống như ma á nha bây giờ qua báo hai ông kia là báo dữ chưa <laughs> báo, báo báo dữ rồi đúng không nãy em qua Leo em chán lắm báo dữ rồi đúng không báo dữ rồi ok chưa dữ báo tiếp nha tí rồi báo tiếp nãy em qua em báo em Nhảy thấy là bò thằng nó hiện không ghê quá à cái nào em hiện nguyên, người ông hiện gì có nữa cái cái hồn ở đây cái xác bên kia vậy Đấy dạ. không phải cái hồn bên kia cái xác bên đây Sao dạ, nghe tiếng la chào mừng đến em biết vậy anh Ừ thì tôi mới tắt tiếng à, la rồi <laughs> ra comment từ hồi à, chính kích trước rồi mới đọc comment dạ quên lên ông liều ý quên này bảo ôi trời ơi trời nó quăng kìa ôi trời nhỏ này bất ổn quá vậy drop rồi hồi máu với mấy xa đi bác sĩ mạng em cứu chữa mạng lắc quá Hoài cái cảm giác là mọi người thích thích thích thích Saki Rai Minecraft đúng không? đúng vậy. Đúng vậy. Saki Saki à. Rai Minecraft thì tôi ờ, chơi được. Ờ, chơi chơi chơi chơi Minecraft đấy bị mấy đứa này báo quá à, phải tận tâm tận tâm một vài ngày tại em, vô em báo tĩnh tâm một vài ngày tĩnh tâm một vài ngày chứ mấy đứa báo quá à báo quá báo rồi Yay Item Tiếp, tiếp, tiếp cục thử Xong vô à, đây, vô đây vô, vô trong uh, vô trong này để chiếm cái hành chúng ta đến màn 3 Gia Ha Quốc là cái rừng cái rừng Gia Ha sau khi mà xong cái khu vực này chúng ta sẽ kết thúc chiến dịch chiến dịch uh, free fire Vịnh bye bye Đây là biên giới giữa Raido và Runai Nếu mà phải chọn ờ, cái unit để chúng ta đi đi cùng chúng ta à, thì xét xét cho Naomi thôi cho quân lực mạnh nhất đi ra chiến đấu support giữa con này không support được hả cài đi sao bây giờ không có được đổi cái nickname rồi sale mọi người bát sale go chúng ta có một pháp sư lửa chùa ở đây đấy chính là Saki Saki TV à bọn này là bọn có bọn quái vật ở ngoài biên giới của riêng Vương quốc Brunei và Vương quốc Redo, đế chế Redo và bây giờ chúng ta phải tiêu diệt bọn quái vật này. Này xem sức mạnh núi chùa đi. Hai tính hai phải phòng ra thêm ánh sáng. Mà à rồi mày chết rồi con. À bọn này bọn zombie. Zombie hay là skeleton nhỉ? không xì kỳ tình là mấy cái con cầm cầm cầm, cầm giáo cầm kiếm còn zombie là mấy cái con uh, mặc quần chip đỏ còn zombie là cái con cung phê <laughs> làm cho Saki bộ giáp mạnh nhất thôi rồi trời ơi công chúa công chúa vô đây để công chúa vô nhà lấy đồ công chúa mấy đứa này đi hay bảo vệ công chúa lẹ công chúa rất là yếu ớt phải bảo vệ công chúa thì đều sai còn này xuống đây chặt thẳng luôn anh chết là không có sợ gì hết không có sợ gì hết á không có sợ gì hết Đây rồi đơ Xuống đây đi em Đi bảo vệ con chúa Rồi chúng ta sẽ chia thành hai cánh quân Một cánh ờ, xuống đây trấn áp cái cầu Một cánh thì đi theo công chúa bảo vệ Ôi nhưng mà mấy con zombie này nó không làm được với công chúa hết Ôi ôi công chúa chém ghê vậy Công chúa lên level luôn rồi công chúa tăng máu và tốc độ và may mắn may mắn này là gọi sức mạnh tình bạn cái gì vậy trời ơi chém kìa hơi đau nha trời ơi cha vô dụng quá à. bị cha già vô dụng vô dụng nhất hại mặt trời công chúa vô đây ờ, vô làng đi Lucidas Tunat dẹp nó nhiều quá ông nội đưa đưa cây búa đây à, cho cây búa trong trong kho rồi rót quăng rìu bay đầu nó trời dăm ba dăm bay này làm sao mà có có đi anh rót được mọi người xem stream nhớ bấm bấm subscribe và like giúp Saki nhé ok sắp xong rồi là là đã xong chưa là đã xong chưa sắp xong vậy là đã xong chưa hay là chưa xong ok lúc nào cũng mất vẻ xong dữ chưa đây đây đây đẹp gia linh xong dữ rồi xong dữ rồi đúng không anh ta ôi con mắt của nó kìa con mắt tím trời mắt bọn quái vật này nhiều mà nhiều nhiều ờ, hình dạng quá ta không sao trời mất máu rồi nè rồi đây à, phóng vô đầu nữa phóng giáo chỗ đầu nữa trời phóng gì mà phóng gì mà không mất cung máu đâu luôn á gì cũng đòi phóng nhỏ này vô dụng quá à được à, ngày xuống đây xuống à, đây à, bảo vệ công chúa ấy không bảo vệ công chúa công chúa không cần bảo vệ đâu công chúa hơi vô dụng <coughs> đi đây thì này đây chém bay đầu nó này trời vậy cũng ngồi chém à hất vọng các bạn à ra cái rìu nó sẽ bị yếu lại hơn không có lợi thế đối với lại cái ờ, cái cái cái cái kiếm ừ. ra là vậy ủa pháp sư mà này pháp sư thưởng là tu sĩ pháp sư hãy xin phép một lửa chuỗi ta đây Trang phục wifi À chết rồi Đừng bấm like hai lần nha Bấm like một lần thôi nha Đừng bấm like hai lần nha Hai Oshima <laughs> ơi ủa ở đâu rồi đây hồi máu cho Garcia hồi máu cho việc chơi về đáng nhiêu đây dài bây giờ xét xuống đây chém bay đầu nhân pin từ không được không được nữa xuống đây xuống hẳn luôn xuống hẳn luôn xuống hẳn luôn phải đánh cái cầu nữa hả đắp rối giờ được rồi xài kiếm sắt đánh cầu một phát mà bê cái cầu rồi bê cái cầu sùi cái tình kìa Trời ơi chém không có không có một tiếng miếng đen này luôn Vậy cũng rồi skeleton hôm con hua mấy con skeleton trong Minecraft nữa Skeleton trong Minecraft bắn phát là là mất mất mất uh, máu hấm lắm rồi giờ đây con mấy con này bấm không có mất máu tại vì xét ờ, nó mặc giáp xét mặc giáp mọi người còn ờ, cái cái cái cái uh, này lẹ vậy trời chính diễn này chống đánh nha trời mít cái con mắt này làm sao mà có cơ hội với anh xét được à quân quân đồng minh nè à nó không phải nó đến hỏi thăm thôi không phải quân đồng minh <laughs> ừ. ừ. nhỏ này nó xuống ngâu lên nữa rồi <laughs> biết mấy đứa sợ sơ mi chứ anh sợ lắm rồi <laughs> hay Trời ơi Anh à, William quăng giáo rất là nhiệt Yên tâm đi tôi còn đợi ờ, không lá chỉ sao kỳ dài dài Trời ơi công chúa bị nó chọt hết nửa cái máu rồi Công chúa tôi ơi Bảo vệ công chúa cứu giá Thôi cho công chúa chết đi Rồi Rét công chúa ở đây tôi sẽ bảo vệ công chúa mấy hàng này đứng đây làm gì để bảo vệ công chúa đây cái mày dám đâm công chúa con đi chết đi con <laughs> okay, ủa hai tính hàng này cũng sắp chết rồi mà trời ơi chống rồi bác sĩ bác sĩ cứu bác sĩ cứu em Trời không ơi. làm chơi Saki em không làm chơi Saki nữa em làm chơi Sumi trời yêu Panda mấy yêu làm cho Sumi rồi đúng rồi Saki không cần không cần đâu tôi không cần tôi giỏi rồi tôi không cần giỏi rồi hay vậy không quá ấy, à. không ấy bây giờ mình thích ở thứ hiểm thế nha mọi người em sẽ làm thịt con rồng ừ có cái đó mà em nhắc quay nhắc nãy giờ là 80 lần <laughs> nhắc 80 lần rồi làm thịt con rồng rồi nhắc 80 lần luôn rồi Hồi sinh 80, 80 con rồng à, Đấy trời ơi Xuống đây vô làng đi Ôi, chạy cứu được một uh, vị pháp sư Phi Phi bây giờ cho pháp sư wifi viết này cậu là pháp sư trời ơi hiền quá pháp sư rồi này pháp sư này qua đây bảo vệ công chúa ấy chứ đứng nhìn không mà trời ơi nó giết tu sĩ kìa nó giết bác sĩ kìa ai thôi bác sĩ mà tụi bay có ông ha nữa nào để em gửi ai Ch... ôi từ... lướt con nhỏ này tên là lướt để rủ thêm người vô báo chung mà báo chung hả à? no no no rồi thôi thôi rồi xong quá. rồi tay ơi lắc game lắc game đây rồi lắc game thôi mất con rớt rồi buồn ấy nhờ đây là mới được vòng 3 thôi à nhưng mà sao đi vô cái vòng này nữa rồi được để kết thúc vòng này luôn nha mọi người xong rồi xem cái game lại mày đi chết đấy chắc 9 giờ sau khi ọp nha nửa tiếng nữa phải như vậy ừ mày giết giết nó lẹ đi bay đâm nó nhanh lên không hiểu thế nào sống hết á xong không đứa nào xong hết chị bật rồi đó đi cái đây ừ, rồi đó sắp cái gọc rồi đó bọn này, bọn này em giết rót Việt Nam mấy đứa Chém bay đầu tụi nó Không như thế nào sống hết Trời ơi, này nó còn không không không phóng xa được nữa Đây, mày này Phải giết, phải giết nó Trời ơi, cái này vô dụng quá à Vậy đòi bảo vệ công chúa Thì thất vọng hiền là hất vọng quá đi vậy mà đòi bảo vệ công chúa mấy này nè giết nó đi chứ tụi bay làm cái gì đó vậy trời một hai ba bốn bốn đứa năm đứa súng lại quýnh nó quýnh không chết thật là vô dụng quá đi chết đi phải vậy chứ răng mấy cái này phải học hỏi anh răng nè à. anh răng đánh một phát là đi luôn cái đó chưa mặc dù anh răng mới có lấy bên một thôi phải như vậy thôi ok giờ phải xếp lần đầu luôn hả ok mình sẽ set game ở đây nha mọi người set game step 2 bộ giáp em còn nguyên để trước nhà Saki ai vô lấy trước thì lấy rồi ai ờ, có cái dòng xoay may mắn nha mọi người ừ ai muốn ờ, lấy giáp thì cứ nhà lấy ai hơn lấy hơn ai lấy trước thì lấy ai lấy chảy không có nha chậm chân ấy nhanh chân thì được chậm chân thì mất nha ai biểu làm người ta dội trước ai biểu em báo ơi chị trời ơi không có hương nữa hôm nói vậy chứ hương mà hương mà thì hương quá nhưng mà à, tại vì anh luôn chiều của em quá nên em hư phải không vậy là anh luôn chiều em quá rồi em nên hư đúng không đúng không nói thiệt cái tôi đi nói thiệt cái tôi đi là có đúng không có thể tôi luôn chiều mấy người quá nên mấy người hư đúng không có đúng như vậy không anh ơi bà xâm lôi kéo em kêu em đi vô báo anh ai rồi cũng sẽ báo thôi Ủa có Nói thế chứ chứ làm hai bộ giáp cho Saki với Sumi Trời ơi yêu Manda quá à Cưng Manda quá à Hương Manda quá à Manda số 1 Manda 10 điểm Manda number one Manda tuyệt vời Tôi chơi Marat server Saki mà nghe bả nói chuyện với ai trong khi đang xem stream Saki Ừ nhỏ này nó vô tâm lắm Hân xác này đây mà linh hồn nó bên kia rồi Vô tâm lắm nhỏ này nó, nó nó, nó vô tri đó mọi người nó vô tri đó không có nó sự là vô tri lắm không có mà ơi thương thương thương, nhỏ này nó vô tri thiệt sự luôn không có mà ở đây với Saki mọi người không có đi đâu giỏi rồi tắt stream giỏi rồi tắt stream thôi thôi à, gặp mọi người à, ở stream ngày mai nha tắt stream này tắt stream nha giỏi rồi tôi giỏi rồi tắt stream bye bye mọi người nha gặp lại mọi người ở stream ngày mai nha bye bye tôi chuyển qua cái màn hình comment xin bye bye mọi người nha ừ, tắt hết luôn tắt hết luôn á trời rồi Saki đã nói là làm phải tắt luôn tắt luôn đó Panda nãy giờ chết về trong Minecraft đó cho em báo rồi phải gặp uh, quả báo á đó. đó là quả báo nhắn lòng vô trẻ nhỏ ở kệ tôi cho cái lên vô, vô áo chung với tôi mà không vô ờ vậy à, không sao cái ông em có mà. bộ giáp kim cương mạnh lắm liên ở ờ, đây là cái chương trình khoe khoe giáp khoe đồ đó là người nha